à đây lô đây ok này quay một lô một tí nô đẹp dai một tí đợt này uh, ờ, nô đợt này uh, cho con đợt này nô không có cho con đợt này toàn cho con của thằng uh, ờ, Lucky thôi với thằng Mavi đợt này không phải là đợt của nô à, ngồi xuống này ngồi, ngồi quay mông lại quay mặt lại bên kia mọi người thấy nô đẹp dai không nào quay mông lại để ok quay mặt lại đằng kia kìa anh quay video từ máy quay nó đằng kia mà ừ. ngồi xuống đúng rồi ngồi không mày lắm nô bây giờ chắc phải sáu mấy cân 62 63 cân đồ chơi còn sang bên này nô đã được chơi chưa hả quá đẹp dài luôn mấy đứa ờ, con vẹn bên này con đốm muốn vào video thì đứng ra đằng sau nào ra đây đi đâu không hội thế đúng rồi đi bên này phải rồi ok để nhìn thấy cái sự ờ, khủng long để nhìn thấy cái sự khủng long của con nô <laughs> đợt này nô không có con ờ, nhưng mà nô đợt này nô có cháu đấy là cháu gọi nô bằng ông rồi đấy ông gọi thay lông ờ, dụng lông nhẹ con ờ, bạn có thích lên video thì vào đây bạn ra đây ra đây chơi cùng chơi cùng với lại anh nô ừ. chú tố tình thương lắm nhà nuôi nhiều chó quá xong làm nhiều việc thành ra là thành ra là ba ba người trong mà chúng ta có thốn tình thương bốn người trong ui giời à, người phải ờ, lên toàn bụi nó bụi lông thay mà mọi người nhìn đấy nó vẫn bóng thế nên bảo mọi người là chăm con chó nhàn nhất ấy, mọi người không cho ăn cám với lại chibi canxi nano nếu mà với con chó con còn với con chó to này thì cứ cám và chibi và nếu mà muốn tiết kiệm ấy, thì đảo thêm một ít cơm vào tất nhiên là cho tây là nó không phù hợp với lại việc ăn cơm nhiều đâu ăn tinh bột nhiều là nó không phù hợp ờ, nó phù hợp như nào thì mọi người nhìn cái tiêu hóa của nó nhìn cái phân nó như thế nào ở cái mức độ nào phân nó đẹp thì mọi người cho nó ăn ở mức độ đấy phà ở mức độ đấy bởi vì nó tùy loại hạt mỗi loại hạt cái mức chất của nó nhiều với ít khác nhau thành ra là đảo cơm hay là không đảo cơm cái đấy là tùy nha nhưng mà chúng ta sẽ điều tiết dựa vào cái cái cái cái, cái à, tiêu hóa của con chó thực tế nó như thế nào chứ nó sẽ không có một cái bài chung được nhưng mà uh, bình thường với các cái loại hạt như cái hạt mà mình dùng bây giờ thì có thể đảo uh, đảo cơm có thể là tối đa 50 phần uh, tối đa là với con rốt này là tối đa 30 phần trăm cơm 70 phần trăm hạt 30 phần trăm cơm nếu mà đảo cơm thì làm nó tiêu hóa tốt đấy là cái thực tế nó như thế còn nếu mà nhiều cơm hơn ấy, là tiêu hóa nó sẽ kém đi và con chó nó hay bị ờ, ợ hơi tức là nhiều cơm quá nhiều tinh bột quá là con chó nó tiêu hóa là nó hay bị ợ hơi nó ợ hơi liên tục đấy hoặc là nó có thể mà nhiều cơm nữa thì có thể là cái dạ dày nó thừa một cái dịch gì đấy nó, nó bởi vì là cái dạ dày của nó không phù hợp với lại việc ăn tinh bột nhiều thì nó bị theo kiểu thỉnh thoảng nó bị chớ ra nó chớ ra là do cái ờ, dịch trong dạ dày nó cũng không phải là gây bệnh gì đâu nhưng mà nếu mà cho ăn mà không cân đối không phù hợp với lại cái cái đặc trưng của từng giống chó như thế cho ăn theo kiểu như thế thì con chó nó bị mệt ở trong người chứ nó cũng không có gì cả nó bị mệt ở trong người uh, gan thận của nó phải làm việc nhiều mà gan thận của nó phải làm việc nhiều nó mệt ở trong người con chó nó không thể khỏe được con chó nó không khỏe thì nó không thể đẹp được mọi người hiểu này như còn nếu mà nó đẹp ấy, thì nó đẹp theo cái kiểu là gọi là nó lo đờ thôi nó không nhanh được con chó nó ra trong người ấy. thì thì cái con chó cái cái cái kiểu ờ, vận động của nó các cái biểu cảm của nó nó rất là nhanh nó gọi nó, nó cảm mình cảm giác nhìn con chó cảm giác và nó nhanh và nó khôn và nó nhanh nhẹn thì nếu mà con chó nó có mệt ở trong người ấy, thì dù lông nó có bóng này kia thì cảm giác con chó nó vẫn lờ đờ chứ nó không có nhanh được ở trong người nó mệt đẹp mã thôi muốn con chó mà nhìn nó nhanh mà nó khỏe nữa thì thì nó phải đẹp cả mã mà nó phải đẹp cả ở trong người của nó nữa thế là các cái thứ của nó tiêu nhất và cái cái quan trọng nhất ờ, là về cái đồ ăn với của nó cái dinh dưỡng nó cân đối và nó phù hợp với từng giống chó như chó ta ờ, mông cọc bắc hà mình nuôi này thì ờ, cái phần hạt với này phần cơm cho nó có thể là đảo 50 50 50 hạt 50 cơm tức là mỗi thứ một nửa thậm chí có những cái giai đoạn có thể là đảo chỉ 30 hạt 70 cơm con chó nó vẫn ok ở con chó ta thì cái, cái tiêu hóa của nó lại thích nghi với việc ăn nhiều tinh bột nhưng mà với cái con chó tây với cái giống rốt này mà nói thì là nó không thích nghi được như thế đâu nó sẽ phát sinh đấy như mình nói nó hay bị ợ hơi cho ăn hơi cái đảo cơm mà hơi nhiều một tí là nó sẽ ợ hơi rồi rồi nó tiêu hóa ra phân nó không có khuôn hẳn tiêu hóa tốt nhất của con chó là phân nó phải khuôn khuôn mà phải nó phải khuôn đến cái mức mà đá vào phát là nó có lăn nhưng nó lại không được khô đá nhẹ thì lăn mà đá mạnh thì nát Đấy. phải đạt được cái mức độ thế là mức độ gọi là chuẩn mực ờ, toàn ơi cái, lược ờ, mới mua đâu nhỉ nhỉ cái lượng mới mua đâu nhỉ để chảy lông cho mình nó cái mặt bẩn quá rụi đầu vào đất hả các bạn có phải nằm rụi đầu vào đất không mà sao lại cái, cái mặt nó lại bẩn này không lau rồi thôi lau vào này bùn đất nó lại ờ, ở dưới nó lại nảy lên này ra màu xám xám này. thế là nô là tính ra là nô về đây là nô được, ờ, về đây được uh, sang năm thứ ba rồi đấy về đây là coi như là về đây sang năm thứ ba này về từ tháng uh, về từ uh, coi như là từ tháng 11 2019 bây giờ là 2022 cũng là đầu năm thì nhưng coi như là bước sang năm thứ ba này thâm niên phết dễ nè ngồi dậy anh xem ra nào ngồi dậy sao nô cao ở đâu nào ngồi lên ngồi cơ Thế nằm ề ra vậy nằm ề ra vậy hả được cái là người bọn này nó thơm nó không có bị hôi người nó cái mùi của nó thơm vào nếu mà vào nhà mà nuôi con rốt chuẩn vào nhà gần như không biết để nhà nuôi chó nếu mà dựa vào mùi nó không có mùi đây là nói là mùi cơ thể của nó nhá chứ mình không nói là mùi tắm sữa tiếp gì đâu bởi vì lâu lắm rồi có tắm cho chúng nó đâu mùa đông này là gần như là không có tắm táp gì cả. con nào trừ phi con nào nghịch bẩn thì mới lau người chờ mùa hè thì mới tắm qua đẹp dài luôn công nhận công nhận là nâu quá đẹp dai luôn ngồi hắn dậy thế là ngồi thẳng cái chân dậy xem thẳng cái chân dậy xem ngồi trên nửa vời dậy